các bạn Mang tây là vua của các loài rau Không bởi uh, mang tây là một đặc sản Mà ngoài cái việc uh, đặc sản ra thì mang tây còn mang lại giá trị thương mại rất là cao cho nhà vườn Và để uh, chiều theo cái nguyện vọng của một số bạn là hướng dẫn cách trồng măng tây cũng như là hướng dẫn cách bón phân cho măng tây đang trong thời kỳ thu hoạch như thế nào thì ngày hôm nay do tình hình dịch covid cho nên là các bạn cũng thông cảm chúng tôi không thể đi quay trên các nhà vườn được mà chúng tôi làm trực tiếp trên cái vườn tạm của uh, gia đình tôi uh, ở đây thì cái măng tây này chúng tôi đã trồng được um, năm nay là năm thứ ba rồi và ban đầu thì tôi định là trồng chơi thôi không có ý định là không có ý định là trồng để thu hoạch và tôi cứ bỏ đi bẵng đi uh, thì đến năm vừa rồi tôi thấy tình hình là mầm nó ra rất nhiều mầm nó mập đây các bạn này mầm nó mập như thế này đây bạn có thể chiếu gần đây mầm mập nó đẹp như này nó ra rất nhiều mà nó mọc lên tua tủa thì sau đó thì tôi có ý định là muốn là để thu hoạch cho nên là đã dùng phân silic rắc vào một cái băng tây này để được thu hoạch rất nhiều lần cứ khoảng độ 5 à, ngày hay 3 đến 5 ngày mình ra đây thì mình lại được một lứa hái và mỗi một lứa hái như vậy thì à, sẽ chỉ một cái với một cái khóm nhỏ này thôi nhưng mà mình cũng phải thu được 5 7 10 ngọn măng tây và đã đủ được để được một đĩa xào một đĩa măng xào rồi các bạn ạ à, và để uh, hướng dẫn các bạn cách bón măng uh, đạt được hiệu quả năng suất chất lượng cao và uh, dùng cái phân silic này thì măng sẽ giòn ngọt ngon thơm uh, năng suất như nào thì sau đây mời các bạn chúng ta đến với một quy trình là bón phân silic cho măng tây trong giai đoạn trong giai đoạn đang thu hoạch nhé tây mới trồng thì chúng tôi đã hướng dẫn các bạn ừ, kỹ quy trình ờ, bón và trồng như nào rồi thì các bạn sẽ hỏi rằng với cái măng tây mà đã trồng rồi thì bón phân như thế nào thì sau đây mời các bạn đến với ờ, những cái khóm măng tây của của gia đình tôi trồng tạm đây gọi là cái vườn tạm đó các bạn này chúng tôi có thể trồng chuối trồng nghệ trồng măng tây trồng rất nhiều cây thế và uh, cái măng tây này thì chúng tôi đã trồng được Thời gian là khoảng độ 2 3 năm rồi các bạn ạ. Và cứ lâu lâu cứ 2 3 ngày mình quên đi thì ra đây nó lại được khoảng độ 5 7 cái mầm. Và 5 7 cái mầm này thì cũng đủ để cho một đĩa xào rồi các bạn ạ. Và đây à, sau khi mà đã à, thu hoạch à, ờ, mang tây rồi thì à, sau khi đã thu hoạch mang tây rồi thì măng vẫn còn mầm như thế này các bạn này mình có thể đến với cái mầm như thế này đây các bạn nhé đây đây là hai cái mầm này đây những cái uh, cái uh, mỗi một cái khóm này thì chúng tôi đã rót đã rút rất nhiều mầm rồi thế thì đây những cái mầm nó lên như thế này nữa các bạn này đấy mình quên đi một cái thì nó lại lên cao như thế này và mình quên đi nữa đây ví dụ như ngày hôm kia tôi rút cách đây 3 ngày tôi rút mầm thì tôi quên mất và nó đã lên được cao như thế này để trong một cái khóm này nó đã tới có bốn cái mầm như này các bạn này bốn cái mầm mà cái mầm này đã cao như này thì khi mà nó cao như này thì mình để cho lên lên nó phát triển cành lá thế và để cho uh, khi mà những cành già như thế này thì một thời gian nữa thì mình sẽ cắt cái cành già bỏ đi thì những cành này trở sẽ trở thành những cành bánh tẻ thì những cành bánh tẻ này nó sẽ uh, nó sẽ hấp thu uh, trao đổi oxy hấp thu dinh dưỡng và nó sẽ nuôi để nuôi cái khóm này phát triển và tiếp tục lại cho ra mầm thế ví dụ như ở cái khóm này cũng vậy này khóm này đây các bạn này đây mầm ban đầu nó sẽ mập như thế này quay gần vào đây nó sẽ mập như thế này các bạn này thế thì sau khi mà chúng tôi tôi cũng quên tôi không ra thu hái măng thì nó lên cao như này và tôi uh, thấy tiếc quá và mình bẻ cái ngọn mình ăn thì nó lại ra những cái cành lá như này rất là nhiều đấy và đặc biệt là với cái với cái mầm này đây trong khóm này các bạn nhé Đấy do cái mầm này Là mình cũng quên đi mấy ngày Thì cái mầm nó lại ra như này Đấy nó phát triển mạnh Cây cao phát triển mạnh Và mầm ở gốc đây nó rất là mập như này các bạn này Nó mập này Cái mầm này thì nó phải bằng cái ngón tay của mình đấy các bạn Ngón tay út của mình đấy Thế và những cái khóm này Đây trông thế này thôi nhưng mà nó khóm nào cũng có mầm hết các bạn ạ Đây nhé Đây cũng là hai cái mầm Cũng hai cái mầm này Ở đây thì mình chưa bón một Ngoài silic ra mình không bón một cái gì các bạn ạ Hay là đây vào khóm này nhé Đi sang tiếp sang khóm bên này đi Đây Đây khóm này đây các bạn này Thì đây là một cái măng Đấy và đây Đây khóm này nó cũng có hai cái cái mầm lên như thế này Và đây là nó đang nhí một cái mầm nữa các bạn này Đây Nó nhí một cái mầm trắng muốt lên thế này này Nhưng mà vài hôm sau Đấy, và hôm sau khi mà mình bón phân Sinic khoảng độ 5 7 10 ngày sau thì ra đây thì mầm nó sẽ mọc lên rất nhiều. Và ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn như vậy. Và sau đây thì mình vâng. đến với quy trình. Và có thể là hái những cái mầm này đi xong để mình cho thu hoạch xong rồi mình ờ, bón phân. Vâng. À, sau đây thì mình sẽ thu hoạch cái mầm này các bạn nhé. Ví dụ mầm như này thì các bạn có thể rút tận gốc này. Đây, nó trắng muốt như này. Cái này thì hơi bởi vì là lâu rồi mình không cho ăn phân silic cho nên là và nó cũng ngoài phân silic ra nó không có một phân gì cho nên là nó hơi gầy một chút và trong này thì nó cũng bị cớm ánh nắng các bạn ạ nó thiếu ánh sáng đây. đây chúng tôi có thể thu hoạch một loạt măng ra đây các bạn nhé để các bạn thấy là măng này rất là giòn và ngọt đây ạ đấy Trồng măng tây này thích lắm các bạn ạ Cứ vài hôm ra là mầm nó cứ mọc tu tủa ra tha hồ bạn các bạn giúp Đây Đấy Và đây Đấy trông thế này thôi nhưng mà Đây nữa các bạn này Đấy. Hết rồi đúng không? Đây còn một cái này nữa Trông thế này thôi mà được tới 7 cái mầm các bạn này Và 7 cái mầm này thì Cái măng tây này Là cái phần ngọn này mình cứ thế là mình Mình bẻ ra mình Mình cắt ra mình nấu Thế còn cái phần dưới này mình tước cái sơ đi Mình chỉ cần tước cái sơ là mình có thể ăn đến tận cái gốc này luôn Và cái măng tây này để nấu bột cho trẻ con Trẻ em thì rất là tốt các bạn ạ Đấy và Đây là Lâu rồi mình cũng không có phân silic cho nên là mầm nó hơi gầy Và nó chưa được nhiều thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách bón phân silic cho măng tây như thế nào thì với những cái măng tây mà đã trồng lâu năm thì các bạn bới quanh gốc ra các bạn này đây ví dụ như đây nhé các bạn bới bới ra thế này đây các bạn bới ra như này nhé sau đó chúng ta rắc phân ở đây thì chúng tôi hướng dẫn các bạn là rắc phân silic kết hợp với NPK hoặc là lân âm thao nói chung là các bạn có phân gì các bạn bón phân đó nếu mà các bạn có có hữu cơ thì mình bón hữu cơ cũng được các bạn ạ đấy và măng tây thì nằm một họ của nhà tre của họ nhà tre cho nên là khi mình tại sao mình trồng trên một cái gò cao như này là vì mình cứ lấy đất mình gom đất cao lên mình đắp đất vào thì mầm nó ra rất nhiều mà mình bón phân vào thì mầm nó ra rất nhiều các bạn ạ đấy đây cái này ban đầu là mình chỉ trồng có một khóm thôi các bạn nhé thế mà bây giờ nó đẻ ra nhiều như thế này đấy và vừa rồi thì mình cũng bận quá cho nên mình cũng không có thời gian để chăm sóc cái măng này được thế nếu mà mình chăm nhiều sóc thì măng sẽ đấy mình bới bới ra đơn giản thôi các bạn ạ đấy bới này thế và sau đây thì mình sẽ bón phân silic các bạn có thể dùng cái túi 5 cân túi silic 5 cân này các bạn bón cho măng và mỗi một khóm như này thì mình chỉ thả khoảng độ một lắm thôi các bạn ạ một lắm còn nếu những bạn nào mà có túi 300g thì các bạn có thể là dùng cái túi đó các bạn tưới thì một túi 300g mình có thể tưới được khoảng uh, khoảng hai chục bụi như thế này sau đây thì mình sẽ rắc không măng đây các bạn này đấy mỗi một khóm này mình rắc xung quanh này chỉ một lắm thôi các bạn nhé không cần nhiều đâu ạ các bạn cũng có thể rắc sát vào đây cũng không sao Pencilic có thể rắc sát lên trên này Sau đó chúng ta ờ, phủ đất vào Mà nếu phủ đất vào rắc thì... À, lên mặt luôn Rắc lên mặt cũng được các bạn nhé Đây này rắc thêm mặt cũng được nhưng mà mùa nắng nóng này thì chúng ta lên rắc xong chúng ta đậy đất thì sẽ tốt hơn đấy thế và sau khi mình đã rắc xong Felix rồi thì mình sẽ rắc cái lân xanh đấy. phân nào cũng được phân nào cũng được các bạn nhé đây lân xanh thì mình cũng chỉ rắc cho mỗi một gốc như này thì cũng chỉ một một uh, nắm nhỏ thôi các bạn ạ à. Đấy. Sau khi mình đã rắc xong rồi thì mình sẽ lấp đất và tưới nước tưới ẩm cho cây mà mấy ngày hôm nay thời tiết nó đang mưa ẩm thì mình không cần tưới nước các bạn đây các bạn mình vúi đất lại như thế này Thế là được Là xong các bạn ạ Và um, các bạn có thể là gom đất ở những cái rãnh này Chúng ta gom cao lên Chúng ta càng đắp cao lên bao nhiêu thì mầm nó ra càng mập và càng nhiều bấy nhiêu các bạn ạ Đấy. Đây tôi có thể bạn đưa cái cuốc đây và sau khoảng độ một tuần hoặc 10 ngày sau thì các bạn hãy đến Các bạn xem à, măng của chúng tôi phát triển như nào các bạn nhé đây. chúng ta cứ gọn cao lên đây Đây, hôm trước nó tốt quá là tôi phải cắt bớt các cành của nó đi bởi vì nó tốt quá thì nó sẽ đấy rủ xuống các bạn. Thôi rồi đấy. một cái lưu ý là khi mà măng nó tốt quá thì mình phải đóng cọc để mình buộc cái cái cái cành lá này lên để đi nó khỏi vướng và mình cũng không thể cắt hết lá được bởi vì nếu cắt hết lá thì sẽ không có cái cái, cái uh, trao đổi oxy quang hợp ánh sáng được cho cây cho nên là những cành già thì mình cắt đi nhưng mà những cành bánh tẻ như này thì mình để lại để nó phát triển cành lá và nó lấy được năng lượng để nuôi cây đấy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 những video mới của chúng tôi à, à, ra đời và um, tạm biệt các bạn hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo xin chào